em được yêu nhưng cảm giác em muốn nuông chiều à. Đưa bàn tay em vội buông không nói một lời Phía sau cửa sổ là những nỗi buồn à. Uống cho tràn ly em hãy đi về Uống cho tràn ly em hãy đi về à. Xót thêm một ly chắc em đã chịu Xót thêm một ly chắc em đã chịu Nếu đôi bàn tay giữ em ở lại Cuối chân trời xa các con đường dài Đúng hay là sai sai có nơi đi trở về Anh sẽ đưa em về bầu trời Ở nơi xa xôi tuyệt vời Let me love you for real Anh chẳng thể hiểu được em Let me love you for real Anh chẳng thể hiểu được em Anh chẳng thể hiểu được em Anh chẳng thể hiểu được em Anh chẳng thể hiểu được em Đến khi anh chẳng còn em Ở bên trong nỗi đau em muốn tìm ra cánh cửa Tình yêu luôn nằm cháy nhưng em là người đánh lửa Em muốn thấy sự thật nhưng sự thật là những giả dối Và nhận ra những làm tin đều từ thứ hắn đã nói Em đã thấy được những gì từ thời gian em đã trải Em đã ôm mê tin vào như không cần hắn trả lại Tin vào hắn là ai như là một sĩ tử Em đã vội nhìn nhầm ngoài lối con quỷ dữ Em chẳng biết đồ với những nơi đầu xưa để cơn mưa qua biến tan những hạnh phúc xưa đây với những lời rồi ấy chưa hay em mình em như người dân nước qua đường em được yêu nhưng cảm giác em muốn nuông chiều đưa bàn tay em vội buông không nói một lời phía sau cửa sổ là những nỗi buồn uống cho tràn ly em hãy đi về uống cho tràn ly em hãy đi về rồi bàn tay dưới em ở lại cuối chân trời xa các con đường sai đúng mày là sai sao anh biết được đúng mày là sai sao anh biết được anh đã mất đi cả cuộc đời anh không có nơi để trở về ai sẽ đưa em về bầu trời ở nơi xa xôi tuyệt vời let me love you for real anh chẳng thể hiểu được em Let me love you for real Anh chẳng thể hiểu được em Anh chẳng thể hiểu được em Anh chẳng thể hiểu được em Anh chẳng thể hiểu được em Đến khi anh chẳng còn em